Xin chào thầy cô. Hiện tại thì cũng có rất nhiều thầy cô đang có nhu cầu là đưa cái bài giảng à, e-learning của mình lên website để có thể gửi cho học sinh. Và học sinh thì có thể xem được à, trên các thiết bị máy tính, máy tính bảng cũng như điện thoại có kết nối internet. Thì như thầy cô đều biết rằng cái bài giảng e-learning của thầy cô khi xuất ra thì cơ bản nó không chạy được trên điện thoại để bài giảng có thể chạy trên được trên điện thoại và các thiết bị khác thì chúng ta cần phải đưa bài giảng của mình lên hệ thống website có hỗ trợ LMS thì giống như website của Bộ Giáo dục ờ, website của Vionet cũng có hỗ trợ và đặc biệt như một số đơn vị đặc biệt là ở Hà Nội thì ờ, Sở Giáo dục có cấp cho các trường website có hỗ trợ cái hệ thống LMS Tuy nhiên thì Ờ, thầy cô muốn đưa lên theo góc độ cá nhân ờ, của mình để cho riêng học sinh của mình thì ờ, hôm nay sẽ giới thiệu thầy cô một cái website để có thể hỗ trợ thầy cô đưa bài giảng của mình lên website này thì hỗ trợ cho thầy cô cái dung lượng tối đa là 100 g 100 g để thầy cô đưa bài giảng lên và cái hỗ trợ về tốc độ cũng tương đối tốt cái độ trễ ừ, nó rất là ít và chúng ta sẽ dùng cái bản free còn nếu như thầy cô có điều kiện mà chúng ta mua cái bản có phí thì ờ, cái tốc độ sẽ được cải thiện nhanh hơn nữa thế thì ờ, đầu tiên thầy cô sẽ chuẩn bị thứ nhất đó là chúng ta sẽ xuất bài giảng của mình dưới dạng web và chúng ta sẽ lưu cái bài giảng đó ở dưới dạng folder và chúng ta không để trong file lén với phần mềm bài giảng mà xuất bằng phần mềm Storyline thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là đổi tên cái file story.html thành file index.html Thế thì ở đây như thầy triển đã chuẩn bị uh, có một cái file xuất web có tên là trò chơi ô chữ xuất dưới dạng web và xuất bằng phần mềm uh, ờ, Storyna. thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là đổi tên cái file story.html ờ, thành index.html Đấy, như vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong bước 1 bước 2 thì chúng ta sẽ truy cập vào uh, website có tên là uh, ờ, netnify.com và chúng ta sẽ mở trình duyệt uh, Chrome hoặc là Cốc Cốc sau đó thầy cô sẽ gõ từ khóa là letlify.com chúng ta ấn enter đây là giao diện của ở ờ, ờ, website netlify thì nếu là lần đầu tiên thầy cô ờ, vào cái website này thì chúng ta cần phải đăng ký một tài khoản để đăng ký một tài khoản thì thầy cô sẽ bấm vào sign up ở phía góc bên phải chúng ta bấm vào sign up để đăng ký tài khoản. Thì khi có bảng thông báo hiện ra thì thầy cô sẽ chọn đến ờ, đăng ký bằng email. Chúng ta bấm vào email. Đấy, sau đó thầy cô sẽ nhập cái email mà thầy cô uh, sử dụng để đăng ký. thầy cô nhập mật khẩu sau đó chúng ta ấn vào sign up Rồi, mật khẩu yêu cầu chúng ta có ít nhất là 10 ký tự mật khẩu thì ờ, chúng ta có thể lấy mật khẩu riêng không trùng với mật khẩu của email còn nếu mật khẩu email của thầy cô mà có đủ 10 ký tự thì chúng ta lấy luôn mật khẩu của email à, sau khi thầy cô nhập ờ, email và mật khẩu xong thì website yêu cầu thầy cô sẽ kích hoạt tài khoản của mình bằng cách chúng ta vào hòm, thư đã đăng ký để chúng ta kích hoạt cái tài khoản của mình lên thì cô sẽ mở hòm thư của mình ra thì thường thì nó sẽ ở trong cái ờ, phần phần ờ, nội dung cập nhật này Đấy. thầy cô mở hộp thư mà website Netlify đã gửi đến sau đó chúng ta ấn vào verify email Và sau đó chúng ta sẽ điền một số thông tin ờ, ví dụ như chúng ta dùng cho cá nhân chẳng hạn chúng ta ấn vào personal và chúng ta chọn một cái ờ, công việc có thể chúng ta chọn là teacher ờ, làm việc ở ở đây là cái số số người tham gia thì có thể lựa chọn tùy tùy ý cũng được Ờ, ở mục này thì thầy cô cứ chọn ờ, bất kỳ cái nào cũng được có thể chọn là ờ, blog hoặc là something else vân vân à, chọn là something else à, ở cái dòng này thì cô có thể đặt tên là bài giảng e-learning đây thì cô cũng có thể đặt là bài giảng in learning trùng với tên đó cũng được sau đó chúng ta ấn vào setup and uh, continue khi cái bảng, bảng thông báo này uh, hiện ra thì uh, là lúc mà thầy cô có thể là thả cái bài giảng của mình vào trong này được rồi đó thế thì thầy cô sẽ mở cái folder chứa bài giảng ờ, của mình đây Đấy, thầy cô giữ chuột trái và chúng ta kéo thả vào lúc này sẽ có thông báo là đang ờ, tải bài lên thầy cô sẽ đợi tùy theo dung lượng bài của thầy cô dài hay ngắn thì ờ, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ tuy nhiên thì thời gian diễn ra khoảng trong vòng nếu mà dài thì khoảng là 2 phút còn với như cái bài mà tôi đang đang xuất ấy, thì nó rất là ngắn thì chỉ trong vòng vài giây thôi thì đã xong rồi Đấy, như vậy khi up xong ấy, thì giao diện nó sẽ như này và thầy cô quan sát này, đây chính là cái địa chỉ bài giảng của mình Đấy. thì thầy cô có thể gửi đường link này cho học sinh hoặc là trước khi gửi cho học sinh thì thầy cô có thể đổi tên đi à, muốn đổi tên thì ờ, chúng ta sẽ vào ờ, phần size setting này sau đó thầy cô ấn vào trên site name ở đây thì đây là cái tên rất là khó nhớ và thì thầy cô sẽ đổi cái tên thành tên bài giảng của mình và khi đổi tên thì cô lưu ý là ờ, viết liền và không dấu ví dụ ở đây là uh, trò chơi ô chữ chẳng hạn ở đây vì à, thầy cô muốn viết chúng ta phải tắt à, tắt chế độ viết tiếng Việt đi thì mới viết được Đấy. trò chơi ô chữ chúng ta ấn save Đấy, thì lúc này cái à, cái tên bài giảng của mình nó sẽ nhìn nó sẽ thân thiện hơn và sẽ là có tên là trò chơi ô chữ .netlify.app và bây giờ chúng ta sẽ mở ra Ờ, đây chính là giao diện của bài giảng và khi thầy cô gửi link cho học sinh ấy thì ờ, học sinh sẽ mở được như thế này và học sinh sẽ tiến hành học bình thường trên các thiết bị máy tính hoặc là điện thoại di động và để gửi cho học sinh thì thầy cô có thể là copy cái đường link ở ở phía trên này thầy cô ấn sao chép sau đó thầy cô gửi vào ờ, Zalo hoặc là vào tin nhắn hoặc là vào Facebook vân vân hoặc là ngay từ giao diện này thầy cô cũng có thể copy được Đó, thầy cô có thể sao chép địa chỉ liên kết ở ngay cái giao diện này để gửi đường link Đó. như vậy là chúng ta đã áp xong rồi áp xong cái bài giảng của thầy cô rồi thế còn à, khi thầy cô ấn vào cái trang chủ đấy thì thầy cô sẽ thấy là sẽ hỗ trợ cho thầy cô là 100 g đấy chưa đấy và cái bài mình ờ, vừa mới ờ, up lên thì nó sẽ ở đây thế còn thầy cô muốn ờ, thêm một bài mới thêm một bài mới thì thầy cô sẽ làm như sau chúng ta sẽ vào cái tab size này chúng ta bấm vào đó và tiếp tục là thầy cô sẽ thả cái folder chứa bài giảng vào cái, cái ô này giống như chúng ta đã làm với cái bài giảng ban nãy là chúng ta sẽ được một bài giảng mới sau đó thầy cô lại đổi tên và copy cái đường link đó gửi cho học sinh thế còn để xóa một cái bài giảng nào đó mà thầy cô áp nhầm hoặc là chúng ta không cần thiết nữa ờ, thì chúng ta sẽ làm như sau ờ, ví dụ tôi muốn xóa cái bài giảng trò chơi ô chữ này đi ờ, thì chúng ta sẽ bấm vào cái bài giảng đó còn nếu ở giao diện khi thầy cô mới mở thì nó sẽ ở cái giao diện như này đấy chưa Đó, giao diện như này nó đang ở team overview thì thầy cô cũng bấm vào cái phần bài giảng này sau đó thầy cô bấm vào size setting đó, chúng ta bấm vào size setting thì bình thường là chúng ta sẽ đổi tên ở đây phải không ạ nhưng ở đây chúng ta muốn xóa thì thầy cô sẽ kéo xuống dưới cùng chúng ta sẽ có cái lệnh là delete this size chúng ta bấm vào đó thì để xóa được thì thầy cô phải nhớ là chúng ta phải copy được cái mã phía dưới này à, chúng ta copy sau đó dán phía trên dán vào cái ô phía trên à, xong chúng ấn phím delete Đấy, như vậy là chúng ta đã xóa thành công được bài giảng của mình tương tự như vậy thêm mới thì thầy cô lại vào sai chúng ta kéo thả folder vào đây đổi tên rồi xóa rồi thêm mới Đấy, như vậy là ờ, bằng cách là đưa lên cái website này thì thầy cô đã có thể gửi cho học sinh xem trên các thiết bị kể cả thiết bị ờ, điện thoại di động tuy nhiên thì tất nhiên là hạn chế khi người ta xem trên điện thoại di động là giao diện nó nhỏ và nút bấm nó cũng sẽ nhỏ và cái hỗ trợ xoay ngang màn hình uh, hỗ trợ xoay màn ngang, xoay ngang màn hình thì cũng chưa được hỗ trợ nên uh, tuy nhiên thì đây cũng là một cái uh, cách mà chúng ta có thể gửi đến học sinh một cách là thuận lợi nhất. Vâng, chúc thầy cô thành công.